over a million of your votes to secure the prestigious title The Man with the Best Job in the World. We spend the day with Lars to find out a bit more about him and the job he does, his hobbies, and just what it means to win this award. No peaks, no touches. Two times. Lars happens to be the health and safety officer at the Topless Female Trampoline World Championships. Girls from all around the world come to London to compete in this very special event. This is the training camp where the girls can freely practice their routines and it's Lars' job to look after them. So Lars, how does it feel to win this award? Very pleased for sure. Very pleased. So what is it that you do? I am the health and safety officer at the topless female trampolining world championships. Back on the badge and the cup. This is me. Can you tell us what your day looks like? Well, I make sure the place is clean and tidy before the girls arrive. and I check all the equipment, make sure everything is in safe working order for the bouncies. My other day-to-day -day roles include making sure the girls have enough clean towels to dry the bomb-bombs and the fanny fans. Is it dangerous? Any sport with an apparatus is deemed dangerous. That is why I'm here to make sure that everything is safe and good. And safe. And good. For sure, the girls can pick up the injuries. It is my job to make sure that they're okay. It is also important that I remind the girls to do the warm-up and the cool-down after the, after the bounces. Do you have any hobbies? Yes, for sure. I have the hobbies. At break time, I like to do the reading. At lunchtime, I play ukulele. This is when I knew you were mine. I want to tell you how much. I love you. For sure, the music is important I choose the motivational music for the girl during the bouncies and also for the Mokon music. But overall, my priority is the safety of the girls. So Lars, is there anything else you'd like to say? Ah, yes, for sure. Did you know that males can get the breast cancer too? Yes, it's crazy, right? But it's true. We have the breast, so we can get the cancer. But there is good news, because early detection can save lives. So, if you are interested to find out more about the male breast cancer, or to become a safety officer, like me, download our information pack and our security leaflet at topless female trampolining world championships.com. Thank you. mấy con mẹ mà từ bữa đến giờ facebook tôi nó rần rần cái vụ gì mà đít bự da nâu rồi uh, gì vú lép gì đó thì uh, em nghĩ là thôi mấy chị việt nam thì uh, giữ theo phong cách châu á của mình đi uh, đừng có vú lép uh, không phải ý là lép một chút thôi cũng được cái đừng có lép quá lép quá thì không có chỗ nào bám hết trơn á về cái phần mà đùi bự da nâu thì em thấy cái đó không phải ai cũng đẹp cho nên là con gái châu Á mình đó thì uh, Kim thấy ờ, đẹp nhất vẫn là da trắng và cái nào nó nhô ra thì nó nhô mà cái nào nó cần nhỏ lại thì nó nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn là mình mình giữ cái nét gì riêng đó cho mình đó thì nó vẫn đẹp hơn là mình cứ chạy theo phong trào theo người ta nếu mà chạy theo phong trào thì chạy hoài cũng không kịp đâu cho nên là nói về cái vấn đề ờ, đùi bự thì đùi bự phải săn nó mới đẹp chứ váy đùi bự mà sồ xè thì nó cũng chẳng đẹp da nâu thì cũng còn tùy vào người nhưng mà ờ, Kim thì cũng đã thử với da nâu rồi không phải là tự nhiên đi nhuộm da mà là đi làm nhiều quá ăn nắng da đen cái thui thì lùi nhìn giống như ờ, mấy thằng châu Mỹ Latin nhẹ nhìn gớm lắm kìa xong rồi ờ, thôi quyết định là mình phải dưỡng da lại cho nó trắng thì có nhiều bạn hỏi Kim là đã xài kem phay và kem body của ai xài như thế nào thì ờ, đây là cái kem phay mà Kim xài còn đây là cái kem body thì ờ, kem phay này thật ra mình cũng có thể sử dụng được giống như là một lớp kem lót bởi vì nó rất là mịn chất kem màu trắng lỏng và nó rất là mịn thì lúc mà mình thoa kem lên đó, nó cũng dễ thẩm thấu em pha thử lên tay cho các bạn coi nha vì mặt bây giờ đang trang điểm mới đi diễn về đang trang điểm cho nên là không có thoa lên mặt được còn về nếu mà bạn nào mà lười hoặc là ngại trang điểm mình ngại trang điểm nhiều quá mình sẽ bị uh, đen da sạm da hoặc là da bị lỗ chân lông to thì các bạn có thể đánh một lớp kem này hay là một lớp kem nền sau đó các bạn có thể trang điểm bình thường và da của mình nó sẽ đỡ bị tổn hại nhiều hơn còn đây là kem body mà Kim đã sử dụng bên bé Phương Nguyên nha thật ra thì cái chất kem của bé Phương Nguyên rất là ok trắng mà mịn kem trắng mịn và lỏng nhưng mà đặc biệt được có một cái là thẩm thấu rất là, là nhanh và không có bị vết dính trên quần áo của mình Kim hay mặc đồ đen nữa chứ kén chọn lắm mặc màu đen màu trắng màu hường thôi à không mặc gì đó đẹp lắm có giá gì vậy thì ờ, tất cả những cái sản phẩm mà Kim xài của bé Phương Nguyên thì Kim đều có thể nói là không phải là mà cho 10 điểm thì hơi quá mà nếu mà cho 9 điểm thì nó cũng xứng đáng với cái kem của bé Phương Nguyên thì uh, hiện tại á cái body này của cái bộ kem phay này thì bên bé nguyên có bán lẻ nha các bạn chứ không nhất thiết các bạn phải mua luôn một cặp nha còn về phần về phần những cái à, công dụng và những cái uh, thành phần thì mình nghĩ là các bạn nên inbox cho bé Quyên để được tư vấn nhiều hơn và kỹ hơn vì cơ bản mình chị cũng chỉ là một người sử dụng kem thôi và được bé Quyên tư vấn nhưng mà thật ra cũng chả nhớ gì đâu chỉ biết là cái này nó tốt thì mình xài thôi chứ mình cũng chả biết là cũng chả nhớ rõ là trong đó nó có những cái gì dạ, thì cho nên là mọi chi tiết á, mọi người sẽ liên hệ bé Phương Quyên nha tên Facebook của bé Phương Quyên mình có phát ở trên cái caption của mình đó đấy một lần nữa cho mấy bạn thấy được cái uh, nhãn mát của bé Phương Nguyên nha rồi bye bye